có ờ, hai món đồ chơi mới cần được mình mang về cùng mình đi lấy nó về nhá đi thôi khóa cửa đã khóa cửa rồi Hôm nay mình sẽ đến là Tokyo Shop 162 kim ngưu Và kia là một người anh em của mình trong hội FPV Chào mọi người ạ Hôm nay uh, em uh, đến uh, dọn công ty Em đến clear kho hàng Rồi và ở đây mình đang có hai bộ là kính G2 và Motion đời 1 Và Avatar Explorer Explorer combo đó là kính góc Wine Ga và Motion 2 Lại được box siêu Avatar không thực ra con đã bóc chiêu rồi đấy quan trọng là mình sẽ có một bài so sánh nó chi tiết hơn một chút về của hai Interga lại được bóc siêu kính mới và đây cái tiếp theo đó chính là Motion 2 của chúng ta cũng dây lợi như bình thường thôi Ok và như tiêu đề của video thì hôm nay chúng ta cùng nhau so sánh là DJI Goggle 2 Integra và DJI Goggle 2 Cùng với đó đó chính là sự ra mắt của chiếc DJI RC Motion 2 Cùng với chiếc RC Motion 1 thì chúng ta cùng xem là những cái bộ điều khiển và những cái kính này sẽ có điểm gì khác biệt với nhau nhé Và với mức giá rẻ hơn thì DJI Integra có những cái gì mà DJI Goggle 2 không có Cùng tìm hiểu nhé DJI Goggle 2 Integra và DJI RC Motion 2 hiện tại đang nằm trong bộ DJI Explorer Combo với mức giá đang bán trên thị trường là 27 triệu thì cái kính này nó rẻ hơn so với Goggle 2 là khoảng 3 triệu đồng DJI Goggle 2 Intergra, mình sẽ gọi là Intergra cho nó gọn nhá DJI Intergra chưa có bán lẻ trên thị trường Còn Goggle 2 đang bán lẻ ở trên thị trường với mức giá là đâu đó rơi tầm khoảng là 15-16 triệu nếu như mình nhớ không nhầm Nhưng mà Intergra này sẽ có những cái điểm bị lược bỏ đi mình rất tiếc Nhưng mà có những cái điểm mà nó rất là thú vị theo như mình đánh giá và cái điểm đầu tiên mà mình cực kỳ tiếc trên Goggle 2 Integra mà bị lược bỏ đi nhá, đó chính là cái chỉnh cận. Cái chỉnh cận ở trên Goggle 2 thì mọi người có thể mình đã giới thiệu ở cái video mà hồi làm avatar rồi là nó có tự động chỉnh cận ở trong cái này là mọi người chỉ cần vặn thôi tất cả độ cận từ trừ từ trừ 8 đến cộng 2 diop mọi người vặn trực tiếp ở trên kính và cái điều chỉnh ờ, cái độ xa của mắt cũng thế cái điểm chỉnh độ cận này mình cực kỳ thích tại vì ví dụ là mình đi bay với mọi người chẳng hạn mình sẽ cần mọi người là bay thử quát của mình xem đánh giá ra sao hoặc là mà người khác đưa cho mình cái kính để bay thử quát của họ chẳng hạn thì mình sẽ có thể là hai người cùng chơi một hệ kính thì nó điều chỉnh rất là dễ điều chỉnh rất là nhanh vạn phát là xong kiểu mình chỉ cần đeo vào ừ anh cận bao nhiêu đây em chỉnh nhá ok chỉnh đeo vào xong đúng không còn đối với góc của hai Integra cái bộ phận điều chỉnh cận thì đã được lược bỏ nhưng thay vào đấy thì chúng ta sẽ có một cái tròng mắt cận được lắp sẵn vào đây. Và DJI đã tặng kèm cho chúng ta hẳn một hộp lens cũng với cái tiêu cự là từ trừ 8 diop cho đến cộng 2 diop. Và cái việc lắp lens này nó cực kỳ dễ dàng, cũng không quá phức tạp đâu, chỉ là Ờ, nó sẽ cố định ở một cái một, một cái độ cận thôi mọi người sẽ không thể nào mà đưa kính cho người khác và mọi và và người ta có cái độ cận khác mọi người thay đổi nhanh chóng được mà cái kính Goggle 2 Interqua ấy thì nó chỉ là một độ cận cố định và một cái điểm mà rất là tinh tế ở oh, trong từng cái chi tiết của DJI mình phải đánh giá rất là cao là ở trên cái phần mà lắp len ở trong mắt tròng kính ấy thì nó sẽ chia ra làm ba cạnh ABC ở trên cái len này nó cũng thế và mọi người có thể là hoàn toàn dễ dàng lắp đặt vào cái cạnh đấy không lo là lắp nhầm lắp lệch việc lắp đặt len này hoàn toàn là đơn giản cái điểm tiếp theo mà được lược bỏ đó chính là cái pad cảm ứng ở phía bên phải của kính cái hồi đầu mình cầm avatar sử dụng góc của hai thì mình khá là hứng thú với cái pad cảm ứng nhưng mà đến một khoảng thời gian thì mình lại thấy cái pad cảm ứng nó, nó hơi phiền một chút cái này đối với cá nhân mình thôi nhá mình sẽ thấy nó hơi phiền một chút tại vì các thao tác vuốt chạm mình có thể bị làm nhầm hay là uh, mình trượt tay hay sao đấy thành ra là nó rất là mất thời gian thay vào đấy thì trên Intercra sẽ được thay đổi bằng hai phím vật lý đó là một phím joystick và phím back giống như trên DJI V2 ờ, chắc là mình dùng cái đấy nó quen rồi thế nên là cái việc mà có phím joystick và back ở trên Intercra ấy khiến mình kiểu rất là ok về cái việc là thay đổi như thế cái phần được lược bỏ tiếp theo đó chính là cái phần led phía bên tay trái để có thể hiển thị kênh mà bạn đang bay cái phần này mình thấy là đối với những người mới chơi ấy, thì nó không thực sự là cần thiết và quan trọng cho lắm. Một cái điểm tinh tế thứ hai mà mình nhận thấy là DJI họ đã rất là biết rút kinh nghiệm từ những cái sản phẩm trước của mình. Thực ra cái này nó rất là nhỏ thôi mà mình muốn đề cập tới mọi người đó chính là cái phần cao su ở trên anten này. Ở trên góc của hai khi mọi người gặp cái phần anten vào mọi người sẽ nghe thấy kêu cạch một cái. Mọi người nghe thấy không? Kêu cạch một cái. Cái này thì có thể là rất là bình thường thôi nhưng mà để về lâu về dài ấy thì cái chốt ở tay này nó sẽ rất là dễ bị bung ra đối với mình cái trải nghiệm gập vào như này nó cũng hơi hơi hơi sẽ có phần nào đấy khiến mình sót một chút đối với kính của mình đây không phải kính của mình nhá nhưng mà mình làm thử cho các bạn xem thôi còn đối với Intergra thì sẽ có hai cái đầu cao su ở hai bên cái phần đầu của áng tay này mình gập vào thì nó sẽ rất là êm trong ba lô ví dụ là để trong ba lô mà bị kiểu ờ, chèn ép thì mọi thứ vẫn ok nó sẽ không bị làm sao cả mọi người nghe nhá nhưng mình vẫn nó có kêu nhưng mà mình sẽ rất yên tâm tại vì cái phần cao su ở đây sẽ đỡ hết tất cả ấy À tiếp theo là cái phần đệm kính Cái phần đệm kính ở trên DJI GO Goggle 2 thực sự là rất thích, thích hơn nhiều Còn trên DJI Integra là nó là một lớp cũng đệm như thế nhưng mà nó được gắn thêm một lớp da ở phía bên ngoài Giống như ở trên DJI V2, một phiên bản nhỏ hơn Tức là hai cái này đeo mình thấy cũng không có khác biệt gì nhau lắm phía bên trong được lực bỏ để cảm biến mà ánh sáng ở giữa đó lúc mà mình bỏ kính ra nó tự tắt để tiết kiệm năng lượng ấy thế và thay vào đó sẽ là cái chỗ để uh, thẻ nhớ giống như một số kính FPV analog nhà mình đã từng sử dụng và trên DJI Interqua đã bị lược bỏ đi cái phần loa nếu mà mọi người đã từng sử dụng Góc của hai và sử dụng loa ở trên DJI góc của hai để xem phim thì mình phải nói là mình đánh giá rất cao cái loa này loa phải nói là cực hay luôn tại vì nó chĩa thẳng vào tay này âm thanh cực kỳ sống động mọi người mà xem phim trên góc hồ 2 á đỉnh của chóp ở trên kính Intergra đã được lược bỏ đến cái phần wifi để có thể là kết nối với điện thoại sang để ờ, stream từ điện thoại sang kính chẳng hạn và trên chiếc kính Intergra cũng đã bị lược bỏ cái cổng 3.5 đây quay trở lại một chút với cái phần là cái trackpad phía bên phải sau khi được lược bỏ đi cái trackpad phía bên phải thì DJI Intergra thay bằng bốn cái chấm báo pin ở đây và mọi người biết là tại sao bốn cái chấm báo pin nằm trên kính không thì đương nhiên nếu mà nó nằm trên kính thì cục pin sẽ đi liền với cái kính cái cục đằng sau đầu này sẽ chính là nơi chứa pin của DJI Goggle 2 Integra. Dây pin sẽ được đi ngầm ở trong cái dây đeo đầu như thế này. Và để có thể mà đeo lên vặn vào thì mọi người có thể là vặn như thế này. Với dung lượng pin là 2450 mAh với thời gian sử dụng thực tế mình đã trải nghiệm lên tầm khoảng là hơn 2 tiếng Nhưng mà hơn 2 tiếng đấy là mình cứ bật liên tục liên tục liên tục đấy Kể cả bật liên tục mọi người muốn dùng lâu hơn Thì mọi người hoàn toàn có thể là cắm USB-C vừa sạc vừa bay thoải mái à, Khi mà bật kính lên uh, trong một phút mà không sử dụng Thì đây, kính nó bắt đầu đếm ngược à, Đếm ngược sau một phút nó sẽ tự động tắt để tiết kiệm năng lượng Hiện tại bên cạnh cổng USB-C này sẽ có nút nguồn Nút nguồn ở đây sẽ bật giống như các thiết bị khác của DJI thôi Bấm một lần, sau đấy hiện lên đèn xanh thì sẽ giữ Đối với cá nhân mình nhận thấy thì cái việc pin bỏ ra đằng sau đầu như thế này rất là phù hợp với những người mà có quá nhiều đồ trên người hoặc là bay FPV với cái kính này thì mình nhận thấy là nó sẽ không bị dườm già cái việc là nhét dây pin vào túi quần hay là nhét đâu đi chăng nữa ờ, mình hay bị là để pin ở trên mặt đất à không mình để pin trong túi quần rồi mình bỏ kính ra xuống đất xong mình đứng dậy cái thế là cả kính cả pin kéo theo như thế là nhiều lúc mình cũng khá là sót cái kính của mình pin ở đằng sau đầu này mọi người cứ lo là hết pin hay này nọ nhưng mà một buổi đi bay của mình ấy mình chưa bao giờ mình sử dụng hết một viên pin kính trong một lần bay thật sự luôn đấy Tại vì là pin kính nằm phía sau đầu như thế này thì mình đánh giá là cái trọng lượng nó được phân bổ đều cả về trước về sau. Không như kính Goggle 2 và kính V2 thì tất cả trọng lượng đều đồn về phía trước. Ờ, kính V2 thì mọi người đã quá rõ rồi đúng không? Đeo lên như này, xong rồi đeo vào, tất cả đầu cúi như này. Còn đối với kính uh, Goggle 2 đeo lên như này, xong rồi mọi người đeo vào như này. Nhưng mà tại vì nó nhẹ quá, thế nên mọi người sẽ ngửa đầu về sau. Còn đối với kính DJI Goggle 2 Integra thì nó lại dễ dàng hơn thế là như thế này Là mọi người đeo vào, điều chỉnh dây, cả trước cả sau nó cân bằng Thế đầu mọi người dễ giữ thẳng Đấy, một cái rất là hay ở trên DJI Goggle 2 Integra nhá Ngoài cái việc là có thể ờ, gắn thêm một cái dây kính từ đằng pin ra đầu trước như thế này Cái ờ, bút cao su đằng sau đầu ở bên pin ấy rất là êm Mọi người hoàn toàn không phải lo là nó chặt đầu hay làm sao cả như kiểu Goggle 2 hay là V2 ấy, thì đeo dây nó thích đằng sau đầu ờ, bớt lúc bỏ ra ấy, thì nó cũng, cũng hơi bí ở trên những cái mút xốp này nó có những cái đường vân như thế này ở đây là một trong những điểm mà của DJI mình phải đánh giá là rất là tinh tế luôn cất kính làm sao cho đúng ở trong kính này nó sẽ có một cái mắc gài ở đây như thế này và để cất kính ấy thì mọi người có thể là tháo cái mắc gài này ra cái việc tháo lắp rất đơn giản nhá không hề mất nhiều thời gian luôn vặn lại cái dây đằng sau đầu làm sao cho hết cỡ sau đó sẽ gập vào như thế này phía bên trên cái dây ấy nó sẽ có một cái phần mắc cài nhỏ này chúng ta sẽ cài vào đây cái việc cất như này ấy giúp cho cái kính của chúng ta là hoàn toàn là không hề chiếm diện tích một tí nào cả so với kính Goggle 2 nó mỏng hơn rất nhiều nó hoàn toàn là có thể nhét vừa một cái ngăn nhỏ trong ba lô của mình chứ không phải như con này con này thì mình vẫn phải để nó một ngăn riêng cùng với cả cái TX V1 khiến nó rất là to Cuối cùng của hai chiếc kính DJI Goggle 2 và Goggle 2 Integra thì chúng ta sẽ nói về cái phần màn hình phía bên trong. Ờ, đây là cái điểm mà mọi người quan tâm nhất khi mà mọi người đánh giá là cái việc field of view FOV nghĩa là cái tầm nhìn ở bên trong kính của chúng ta ấy, đã bị giảm từ 51 độ ở trên kính Goggle 2 và xuống Integra là 44 độ. Mọi người thường cho rằng một cái là FOV càng rộng thì chúng ta càng có thể nhìn được nhiều thứ cái này là đúng nhá nhưng mà chúng ta tập trung vào những cái bên trong kính ấy thì FOV càng rộng khiến mắt chúng ta phải đưa càng nhiều nếu mà mọi người để ý nhá với cả một cái kính mà có màn rất là rộng thì mọi người sẽ phải đưa mắt đến tít góc màn hình về bên dưới thì mọi người sẽ bị liếc nó rất là xa mọi người cái tầm liếc mắt chúng ta sẽ kiểu như thế này thôi này đấy nhưng mà thực ra cái từ cái điểm giữa của kính khi mà liếc xuống góc đấy thì đã rất là xa. Đối với cá nhân mình đánh giá khi mà trải nghiệm cái FOV 51 ở trên góc của hai thì để cái việc mà nhìn xuống góc bên trái nhìn cái vạch sóng và nhìn xuống bên phải để nhìn pin kính nó rất là xa khiến mình là không thể nào mà liếc nhanh xuống đấy để nhìn được mà mình phải liếc hẳn xuống trong lúc đang bay ấy, mà mình liếc hẳn xuống như thế thì mình sẽ bỏ lỡ mất những cái đằng trước và sẽ bị mất tập trung có thể là đâm vào đâu đấy hoặc làm sao cả nhưng với FOV 44 ấy nó giảm xuống độ khoảng uh, giảm xuống 7 độ thì cái việc là mình liếc nhanh hoàn toàn có thể xảy ra nhá. Không như kính góc của V2 thì cái FOV có thể điều chỉnh từ 30 đến 54 có nghĩa là mọi người hoàn toàn là có thể scale được từ 30 độ đến 50 độ ờ, giống ở trong uh, kính Google V2 là sẽ có phần là scale cái OSD ấy, từ 50% ờ, cho đến 100% ờ, ấy đấy mình thường thì để mức là khoảng 80% đấy là cũng khoảng 45 46 độ Thế nên là cái việc đeo cái kính góc của hai Integra khiến mình là cảm thấy khá là quen thuộc. Vẫn là cái độ phân giải là 1080, 1920 x 1080 với màn là micro OLED chắc chắn là cái độ sắc nét phải nói là không có gì để bàn cả hơn cái kính góc của V2 với cái màn là IPS nếu mình nhớ không nhầm. uh, ờ, DJI đã đưa ra cái thông số về độ sáng là 700 nit nhưng mà mình đánh giá là từ góc của 2 nhá sang đến Integra nhá, nó là hai con kính mà có cái độ chắn sáng từ phía bên ngoài đi vào trong mắt mình đã rất là tốt rồi thế nên là cái độ sáng nó có dù bao nhiêu đi chăng nữa ấy, thì mọi thứ bên ngoài nó vẫn thì mọi thứ nó vẫn như thế mình thấy là cái thông số này nó bình thường không có gì là quá cao siêu hay như nào cả ờ, và đó là so sánh về kính DJI Goggle 2 Integra và để sở hữu cho mình góc của hai Interqua thì mọi người có thể tham khảo tại Tokyo Camera. Hiện nay góc của hai Interqua đang được đi kèm với bộ là DJI Avatar Explorer Combo bao gồm Interqua này, DJI Motion 2 và DJI Avatar với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Mọi người tham khảo nhé. Rồi, và tiếp theo chúng ta sẽ đến màn so sánh hai khẩu súng này. DJI RC Motion 1 và DJI RC Motion 2. Mình sẽ tắt là Motion 1 và Motion 2 để có thể dễ nói hơn nhá. Khi mà Motion 1 đã đem lại một cái trải nghiệm rất là thú vị cho những người mới chơi Avatar. Mình đã làm rất nhiều clip mà mọi người trải nghiệm cái DJI Motion này rồi. Mọi người có thể xem ngay trên kênh TikTok của mình nhé. Và đối với Motion 2 thì mình thấy là đây là một cái trải nghiệm hoàn hảo hơn nữa khi mà có rất nhiều cái chi tiết ở trên Motion 1 chưa có mà DJI đã tiếp thu ý kiến từ người dùng và thêm vào đây khiến DJI Motion 2 trở thành một cái motion controller mà mình phải nói là cực kỳ đáng tiền và cực kỳ dễ sử dụng. Tổng quan thì hai chiếc Motion này vẫn giữ nguyên cái kích thước không khác gì cả, chỉ là thêm các chức năng thôi. và luôn phần chính á, để mà nói cái đầu tiên thay đổi và chính là DJI Motion 2 giúp Avatar có thể bay lùi. Cái hồi mà DJI Avatar ra mắt ấy thì ai cũng hỏi mình là thì ai cũng hỏi mình là với cái motion này thì avatar có bay lùi được không? Mình cũng chỉ ngậm ngùi bảo người ta là không nhưng mà mình hồi đấy mình đã tự suy nghĩ rằng là với cái motion controller này đã cho người chơi một cái trải nghiệm rất là thú vị rồi mọi người sẽ không cần phải là thao tác quá nhiều không cần phải là học quá nhiều mà vẫn có thể bay được chui lỗ hoàn toàn là đơn giản giống như bao pro player FPV khác nhưng mà với Motion Controller 2 thì ngoài cái việc là đơn giản ra xong thì Motion 2 sẽ giúp mọi người là dễ dàng hơn trong cái việc là tập luyện DJI Avatar thì ngoài việc Avatar có thể bay lùi ra thì mọi người hoàn toàn có thể là có những cái thao tác nó đơn giản hơn để có thể là điều chỉnh cái con drone của mọi người trong cái quá trình bay joystick này sẽ là một phần hỗ trợ giúp mọi người là có thể là bay lên cao bay xuống thấp nghiêng sang trái, nghiêng sang phải để mọi người đổi hướng cái con drone của mình trong trường hợp là mọi người đang bị vướng ở đâu đấy. Với ờ, tất cả mọi thứ chỉ cần là với cái có thể bay lùi và với cái joystick này đây là hai cái điểm cộng rất lớn ở trên con Motion 2 giúp mà những người kể cả chưa từng chơi cái Motion 1 đã rất là tuyệt vời rồi nhá Motion 2 nhá, bây giờ nhá, tất cả mọi lứa tuổi ai cũng có thể chơi được avatar kể cả trẻ con hay cả người cao tuổi luôn mình thề với mọi người ờ, các thiết kế trên này thì vẫn như thế ngoài cái việc là nút phanh to rất to ở trên motion 1 sẽ được đổi thành joystick ở trên motion 2 thì cái nút lock ở đây vẫn giúp chúng ta là mở khóa motor cất cánh hoặc là hạ cánh Ờ, và có một điểm nữa là nút lock này sẽ là một cái nút có thể là tắt khẩn cấp motor nếu mà chúng ta bấm 4 lần liên tiếp. Còn cái nút ờ, gợn gợn sóng bên dưới này thì vẫn là nút mode, đổi giữa mode normal và mode sport. Còn ở trên motion 2 thì nó có thêm một chức năng nữa là ấn giữ thì nó sẽ là return to home. Ờ, nút shutter ở đây thì để bấm quay hoặc chụp thì vẫn thế. Ở trên motion 1 thì nó có phần tilt. Cái phần tilt này để điều chỉnh góc cam lên và xuống. Nhưng mà khi mà bay motion ấy, mọi người ngửa lên ngửa xuống như này thì góc cam đã ngửa lên ngửa xuống rồi thì cái nút tiêu ở trên Motion 1 này mình thấy nó khá là vô dụng mình thấy nó không giúp ích được gì nhiều khi mà mọi người trong cái quá trình bay ấy mọi người ngửa lên ngửa xuống này thì cái cái đầu cam nó cũng đã ngước lên ngước xuống rồi ờ, còn với ở trên motion 2 thì nó được thay bằng một cái nút FN xoay cái nút FN này sẽ giúp mọi người là có thể điều chỉnh những cái thông số của camera khi mà đang bay để mọi người tăng giảm thông số của camera làm sao cho nó ok nhất mọi người có thể ở trên avatar vẫn có tính năng chụp nha mọi người ở trên avatar vẫn có tính năng chụp thế nên là việc set up tốc khẩu hoặc là ISO để cho mọi người thuận tiện nhất trong cái việc là vừa quay hoặc là vừa chụp hay như nào đấy hoặc là thay đổi cân bằng trắng chẳng hạn N cái nút FN này rất là đa dụng thay vì cái việc là chúng ta sẽ phải sờ lên kính với những người mà thuận tay phải nhá đang cầm motion như này mà muốn điều chỉnh ấy thì với motion 1 thì mọi người sẽ phải ấn nút phanh rồi cho nó phanh lại một chỗ có nghĩa là lúc đấy motion sẽ hoàn toàn là không điều khiển được nữa bạn điều chỉnh bắt đầu vuốt vuốt đây cầm như này vuốt vuốt vuốt vuốt hoặc là đặt sang tay trái xong vuốt vuốt rất là mất thời gian đúng không còn với motion 2 thì mọi người có thể là ở đây nhá nó vừa xoay được và vừa bấm được các thao tác nó sẽ là bấm giữ 3 giây để quay lại bấm giữ 3 giây để back ấy bấm một lần để để chọn uh, lăn như này là để lên xuống hoặc là chọn các giá trị khác nhau hiện tại thì giá bán lẻ cho một chiếc motion 2 này mình thấy cũng khá là đắt thế nên là mọi người muốn nếu mà mọi người muốn trải nghiệm thì có thể là mua lại motion 1 cũ để có thể là trải nghiệm những cái thao tác nó rất là vui bay rất là kiểu đơn giản ấy còn nếu mà mọi người đã muốn là trải nghiệm một cách nó hoàn hảo hơn thì hãy thử là Motion 2 hiện tại thì Motion 2 được bán kèm cùng với DJI Integra và Avatar trong bộ Avatar Explorer Combo mọi người có thể tham khảo tại Tokyo Camera mọi thông tin mình sẽ để ở phần mô tả trong phía video nhé và vừa rồi là so sánh của mình về chiếc kính DJI Goggle 2 và Goggle 2 Integra Cùng với DJI Motion Controller và DJI Motion Controller 2 Có những điểm nào khác biệt mà mình chưa tìm ra hay không nhỉ? Mọi người có thể bổ sung cho mình ở phía dưới phần comment nhé Cảm ơn mọi người đã xem hết video và mình là KFPV Mọi điều bạn cần biết về FPV Drone